Thật sự là rất là bất ngờ vì có một cái dự án mà tuyệt vời như vậy, rất là đẹp. À, theo cách nhìn của mình thì à, đây là một cái dự án có cái tầm nhìn tương lai khá là cao và xứng đáng để đầu tư. Mọi thứ xung quanh nói chung là hoàn hảo. Chắc là em chốt à, hai căn cho bác và em luôn nha. ok, có bao nhiêu? Ooh. <laughs> đánh giá thế nào những ngôi nhà thiết kế thế này? Rất là dễ thương, tổng thể cái khu rất là đẳng cấp. Ở đây cái địa thế quá tuyệt, giá cả rất là phải chăng. Ừ. Mua được cái view rất là đẹp như vậy rồi. Anh thì nếu mà có duyên thì anh cũng sẽ rất là muốn chốt một căn ở đây. Sebastião.